Xin chào anh em, ngày gần đây có rất nhiều anh em gọi điện cho tôi và tôi hướng dẫn cách nghe 155 thì hôm nay cũng khá là rảnh rỗi thì làm cái clip này để chia sẻ với anh em, hướng dẫn anh em thì như em biết đến 100% các sân chơi là hiện tại là sẽ sử dụng những cái hột 5 năm là hột bo đấy thì những cái hột bo đấy thì à, nó sẽ được bo tròn các góc cạnh này để giảm cái mặt tiết diện rơi xuống đĩa này tạo ra một cái âm thanh khác âm thanh của hột trọ nguyên bản anh em nhé thì anh em nào mà nghe quen được cái âm thanh của bộ hột trọ rồi thì anh em sẽ dễ dàng đấy, chuyển sang nghe và phân tích cái âm thanh của bo thôi đấy thì cái bộ hột này là bộ hột 13 đây chính tay tôi bo lại như hiện tại các sân chơi là người ta chỉ bo sơ qua thôi nhé không còn bo tròn như trước nữa anh em ạ thì à, đây tôi sẽ chứng minh với anh em bộ hột của tôi nó hoàn toàn bình thường đây nam châm không phải hít nhé nếu nó hộp câu chuyện anh em thử nam châm chắc chắn nó sẽ hít anh em ạ đây hột rất là trong nhé thì nó là hột trợ bo tròn đấy anh em đấy. thì anh em nào cần sở hữu cái bộ hột bo này thì anh em có thể liên hệ với tôi tôi sẽ cung cấp cho anh em đây tôi sẽ thử nâng châm. thì anh em biết rồi nếu là nắp đĩa quân đồng câu chuyện anh em thử nam châm này chắc chắn nó hít thì anh em vào sân chơi anh em cứ thử nam châm như thôi nắp đĩa quân hộp không hít nó là đồ bình thường anh em nhé để anh em quan tâm hay là muốn tìm hiểu những cái đồ chơi công chuyện hay những cái kỹ năng chơi tài xỉu đấy thì anh em có thể là liên hệ hoặc đến trực tiếp nhà tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em đấy thì cái clip này thì cũng là muốn chia sẻ và nhắn nhủ với anh em là hiện nay ở sân chơi sòng sới có rất nhiều anh em thầy thợ giỏi người ta có thể nghe đấy có thể nắp nên là anh em là đi chơi là em cũng phải nên cẩn thận không nên chủ quan em nhé thì à, đối với cách nghe cái hột là 5 năm này thì cũng à, về cơ bản cũng giống như cách nghe hột chợ em nhé em cũng vẫn dựa vào cái âm thanh của sáu mặt để em phân tích thì như em biết rồi đấy à, mỗi hộp tài xỉu nó đều có 6 mặt khác nhau đương nhiên nó sẽ ra 6 âm thanh khác nhau kể cả anh em có bo vào thì bản chất của nó cũng như thế em nhé nó vẫn ra 6 âm thanh khác nhau để mình dựa vào cái cái âm thanh đó để mình phân tích anh em ạ đấy thì như em biết khi mặt nhất này đấy, và mặt nhị nó rơi xuống đĩa này nó tạo ra âm thanh rất là chuông tiếng thì đồng nghĩa việc là mặt ngũ mặt lục ngửa lên thì đấy tôi gọi đó là đường tải đấy, tại sao tôi gọi đó là đường tải thì khi mà mặt ừ, ngũ mặt nục nó ngửa lên thì cái tỷ lệ về tài rất là cao cho nên tôi gọi đó đường tải đấy còn khi mặt ngũ này nó rơi xuống đĩa này nó tạo ra một tiếng xe khác với cái âm thanh của mặt nhất mặt nhị nhé thì đấy tôi gọi nó là đường xỉ thì à, mình sẽ nghe làm sao quen được cái âm thanh của mặt nhất mặt nhị và âm thanh mặt ngũ lục để làm sao mình nhận biết được cái sự khác nhau của nó để mình phân tích em nhé thì sau đây tôi sẽ nắp và phân tích và hướng dẫn anh em thì anh em lưu ý nếu anh em vào sân chơi nó có rất nhiều những tạp âm tiếng ồn thì anh em nên ngồi 5 đến 10 phút để anh em làm quen cái tiếng ồn ở sân chơi đó để anh em phân tích em nhé như cái tiếng này tỷ lệ đường tải nó rất là lớn đấy, âm thanh của mặt nhất mặt nhị nó rơi xuống địa tạo ra một tiếng rất là chu tiếng đấy thì đồng nghĩa việc là mặt ngũ và lục nổi lên đấy thì là tôi sẽ đánh tài cho anh đánh lục tài anh em nhé đấy lục tài này rất ok nhá nếu người ta có sóc dài như này thì anh em sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống địa để anh em phân tích anh em nhé đấy như cái tiếng này đây đấy tỷ lệ đường tài cũng lớn hơn đường xỉu đấy tôi đánh tài cho anh em đấy, tài này anh em nên nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hổ rơi đĩa còn những cái âm thanh mà nó va chạm vào thành chén này thì em loại bỏ cho tôi nhé đấy, cái tiếng nào anh em nghe được thì em đánh tiếng nào không nghe được thì mình có thể đánh nhỏ hoặc bỏ tùy ý anh em nhé cái như cái tiếng này đây thì là cái tỷ lệ đường tài đường xỉu rất là ngang nhau nó chênh nhau không đáng kể em ạ đấy tôi đã nghe được cái âm thanh của mặt nhất nhị rơi đĩa và đồng và âm thanh của mặt nục nó rơi xuống đĩa đó đấy cho nên là nó rất là ngang nhau đấy, anh em có thể đánh tài hay đánh xỉu tùy ý nha hoặc bỏ như thế này tôi bỏ anh em nhé đấy 10 nút này bỏ này khi mà mặt à, ngũ nó rơi xuống đĩa úp xuống đĩa này đồng nghĩa việc mặt nhất nó nổi lên và mặt nhị nó rơi xuống đĩa đồng nghĩa việc là ngũ nổi lên đấy nó hai cái tiếng nó rất là ngang nhau đấy cho nên tôi bỏ cái tiếng đấy tiếng nào chắc chắn thì mình đánh anh em nhé đấy đấy thì những cái tiếng này đấy thì là cái tỷ lệ của đường tải nó lớn hơn đường xỉu đấy, tôi khẳng định với anh em là 80 phần trăm là nó về tải anh em nhé em ấy tải tôi tải này đấy thì ngoài ra đấy nếu anh em nào không có năng khiếu hay là không có thời gian luyện tập thì anh em có thể sử dụng sang cái dòng máy nghe này cái dòng máy nghe này nó sẽ hỗ trợ anh em về cơ bản nó sẽ là nghe cái âm thanh của mặt nhất mặt nhị và âm thanh mặt ngũ và lục để nó phân tích và nó báo dung cho em biết được tài xỉu em nhé thì với cái máy này rất là nhỏ gọn đấy, đây là cái thiết bị mới anh em ạ đấy anh em chỉ cần để trong người em ngồi cái vị trí là một mét rưỡi đổ lại làm sao tai em nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra là máy nghe được em nhé máy sử dụng pin đây đấy, thì tôi có rất nhiều cái clip là chia sẻ và hướng dẫn anh em cách sử dụng cái máy nghe này thì anh em mà quan tâm thì có thể kích lên cái phần đề xuất và hai là kéo xuống phần mô tả tôi sẽ để cái đường link đấy để anh em xem để em hiểu rõ hơn để tôi sẽ test thử cho em vài tiếng em nhé thì với cái máy nghe này đấy nó cũng sẽ nghe âm thanh đấy hai ba giây và nó phân tích và báo dung cho em biết nhé máy báo một dung đây anh em đánh xỉu của tôi xỉu này thì với cái dòng máy nghe này đấy, thì nó cũng có độ chuẩn xác là 80 phần trăm 10 chén là chắc chắn là được 7 8 chén chứ không có tuyệt đối anh em nhé máy báo hai dung em tài này tài này Đấy. máy rất là nhỏ gọn và dung rất là êm em cứ để trong người mà người ngồi cạnh không thể biết được em nhé máy báo một dung này anh em chỉ của tôi chỉ này rất là ok nhé đây tôi test cho em vài tiếng thôi còn nếu anh em cần tìm hiểu kỹ hơn thì em có thể là à, liên hệ với tôi